nếu như không được vào đây không được trải nghiệm không được nghe về cái chiến tích hào hùng ở đây thì tất cả những người trẻ như chúng tôi sẽ không thể hiểu được rằng là các anh hùng liệt sĩ ngày trước đã khó khăn như thế nào đã vất vả như thế nào và đã hiên ngang anh dũng như thế nào và ngày hôm nay khi ở nghĩa trang trường sơn ở những cái bia mộ mà cái năm sinh và năm mất cái ngày xuất ngũ và cái ngày hy sinh cái khoảng cách nó rất là ngắn thậm chí có những anh hùng chỉ 19 tuổi 20 tuổi 21 tuổi 22 tuổi rất là xanh so với mình đến bây giờ mình còn đang còn thấy có rất nhiều sự tiếc nuối thế nhưng mà các anh thì đã bỏ hết lại bỏ lại thanh xuân bỏ lại mẹ già bỏ lại gia đình để cho chúng ta có được một cái cuộc sống ngày hôm nay và đến đến thời điểm này khi bước chân vào đây thì mình cảm nhận được sâu sắc nhất là cái cái niệm tri ân của mình dành cho những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tôi đến thăm tôi đến thăm các anh trường xưa anh ra đi không trở về anh mãi mãi nằm lại nơi mảnh đất anh thưởng thức tình non sông ngày ấy các anh ra đi ngày ấy vì quê hương các anh vội vã vội vã lên đường nơi chiến trường nể mật nắng quân rách nát nhuộm màu đào nơi chiến hào sông sâu hay núi hiểm, các anh vẫn nhìn ngang vẫn nhìn ngang ngẩng cao đầu anh nằm xuống núi sông anh hy sinh cho đất nước tươi đẹp ngày hôm và mình rất là biết ơn nhờ sự hy sinh cao cả của các anh mà giờ đây chúng ta có được một cuộc sống bình yên như vậy và con rất là tri ân sư phụ cùng đại tăng chùa Bác Vàng cũng như cô chủ nhiệm đã khiến cho ừ, chúng con uh, biết được sự hy sinh lớn lao của các anh để cho chúng con tu trưởng được tâm biết ơn đối với các anh uh, và vâng theo lời Đức Phật dạy đây là một trong bốn trọng ân mà người Phật tử cần phải ghi nhớ